đối với chúng con. Sư phụ là người thầy vượt trên hết tất cả các vị thầy đưa giáo án của Đức Phật vào cho chúng con. Chúng con biết rằng bao nhiêu vất vả sư phụ không bao giờ để tâm tới, không những kiếp này mà vô lượng kiếp khác. Theo bước chân Phật chỉ mong cho chúng con được giác ngộ chúng con trí thiết trí thành đảnh lễ nguyện sư phụ nhận lời làm thầy tế độ cho chúng con kiếp này và vô lượng kiếp sau và đây cũng là sự tri ân lớn nhất mà chúng con nghĩ ra được để đảnh lễ tri ân sư phụ Chúng con kính bài trên Sư Phụ Bao năm qua Sư Phụ đã miệt mài Chỉ dạy Giáo dưỡng Nâng đỡ chúng con Để chúng con khai mở được chính kiến Chúng con Nhờ Sư Phụ Mà tâm hướng được tới đạo Hướng được tới giải thoát biết được cách thực hành diệt trừ dần các khổ đau sư phụ đã khởi bao phương tiện từ nơi thật sự khổ của chúng con nơi chúng con đang chìm đắm trong tham dục nơi chúng con tạo tác các nghiệp ác nơi chúng con bị chịu quả báo khổ sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con phật pháp cho chúng con thực hành Phật Pháp để chuyển hóa được khổ đau. Sư Phụ đã dần dần dẫn dắt cho chúng con thực sự có tín tâm đối với Pháp của Phật, yêu quý Pháp của Phật. Sư Phụ chỉ dạy cho chúng con phù hợp với căn cơ của chúng con, phù hợp với hoàn cảnh của chúng con, để chúng con được giác ngộ chỉ như vậy thôi chúng con đã biết rằng lòng từ của sư phụ hạnh nguyện độ sinh của sư phụ đối với chúng con to lớn đến nhường nào chúng con trước kia cũng học hỏi phật pháp cũng đi đây đi kia nhưng quả thật khi chúng con tu không đúng giáo trình và có thể nói là chúng con chưa cảm nhận được lòng tử bi từ sự dạy dỗ đó khiến cho chúng con có thể tâm tham của chúng con lại tăng trưởng lên mà chúng con không hề biết gì tâm ngã mạn vì học pháp không đúng lại tăng lên mà chúng con không biết gì chúng con thật là hạnh phúc hôm nay đối trước sư phụ người thay đức phật giáo dưỡng cho chúng con và chúng con thấy sư phụ dạy cho chúng con theo lộ trình theo giáo trình của lòng từ bi đối với chúng con sư phụ là người thầy vượt trên hết tất cả các vị thầy đưa giáo án của Đức Phật vào cho chúng con như người thầy giáo giỏi dạy cho học sinh ở đời nhưng người thầy giáo giỏi dạy cho học sinh ở đời thì học sinh chỉ tiếp nhận được những thứ nuôi thân này nuôi cái thân sinh diệt mà sư phụ vừa giác ngộ cho chúng con còn sư phụ thì lại đưa giáo trình của bậc đại trí tuệ dùng lòng từ bi của mình mà đưa giáo trình cao quý nhất vào cho chúng con đúng là chúng con không có sư phụ thì chúng con cũng không thể gần được với đức phật không thể gần được với chính pháp không thể tiếp cận được sự giải thoát chúng con với lòng biết ơn sư phụ chúng con nguyện sẽ tinh tấn thực hành mong mỏi của sư phụ chúng con biết rằng bao nhiêu vất vả sư phụ không bao giờ để tâm tới không những kiếp này mà vô lượng kiếp khác theo bước chân phật chỉ mong cho chúng con được giác ngộ nhưng người thầy giáo chỉ mong học sinh mình được giỏi, được thành công. Chúng con xin phát nguyện sẽ cùng nhau bảo ban nhau vâng lời sư phụ để không phụ công của sư phụ mong ước không phụ công của sư phụ từ bao nhiêu kiếp nay đã hướng về chúng con chúng con khải bạch sư phụ chúng con hướng tới sư phụ bằng sự chân thật trong sự vô minh còn dày đặc của chúng con chúng con cầu thỉnh sư phụ không những kiếp này mà nhiều kiếp nữa hãy vì chúng con mang pháp của phật tế độ cho chúng con cho tới ngày chúng con được hoàn thành giác ngộ giải thoát sự biết ơn của chúng con cũng là dồn nên sự lặng gánh của sư phụ chứ không phải sự biết ơn của chúng con là giúp gì được sư phụ chúng con nguyện sẽ tinh tấn để bớt đi gánh nặng cho sư phụ thành tựu được hoài nguyện của sư phụ chúng con trí thiết trí thành đảnh lễ nguyện sư phụ nhận lời làm thầy tế độ cho chúng con kiếp này và vô lượng kiếp sau và đây cũng là sự tri ân lớn nhất mà chúng con nghĩ ra được để đảnh lễ tri ân sư phụ phát nguyện làm người trò ngoan của sư phụ chúng con xin được đầu thành đảnh lễ sư phụ Hôm nay, cô chủ nhiệm của câu lạc bộ đại diện cho các Phật tử dâng lời tác bạch à, tri ân đến cho sư phụ. Thì à, sư phụ cũng rất là biết wow. Thực sự cái khổ của chúng ta nó lũy kiếp từ vô thủy kiếp chúng ta u mê không biết ừ, trôi lăn trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp khổ lắm thưa đại chúng khi mà tỉnh thức rồi giác ngộ rồi mới biết sợ luân hồi sinh tử sinh sinh tử tử vô lượng kiếp cho khi mà sư phụ được tiếp cận với giáo pháp của Phật được một chút phần giác ngộ thì sư phụ đã nguyện dấn thân trên con đường này mình đi và cũng dẫn dắt cho tất cả mọi người cùng đi tất cả những ai có duyên với mình để cho mọi người cùng được đi và cùng được nếm cái hương vị của giải thoát này cho nên trong cái phát nguyện Bồ Đề của Sư Phụ có câu nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh đồng thành Phật Đạo. mà dù cho Phật Pháp có gian khổ thế nào, dù thân này có xương tan thịt nát thì cũng không bao giờ mình rời bỏ cái trí nguyện này. Nên thì uh, Sư Phụ rất mong Ờ, các Phật tử Chùa Ba Vàng cũng sẽ là những người con Phật có học và có tu và có tu tứ niệm xứ và để có đầy đủ cái phẩm chất của con người như dân của cái xứ Kuru vậy đó rất hạnh phúc nên thì à, sư phụ cũng rất là hoan hỷ à, ghi nhận cái tấm lòng của các Phật tử và thầy trò chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp à, đồng hành với nhau dẫn dắt nhau trên cái lộ trình đi đến cái sự giác ngộ giải thoát này không phụ cái công giáo dưỡng của chư Phật nhé của Đức Thế Tôn ngài ấy mới là cái ân lớn của chúng ta và vô lượng kiếp ngài xả thân vì chúng ta chính sự học pháp và tu tập hành pháp của chúng ta này là một cái phần để báo đáp ơn của Đức Phật đấy nhé một lần nữa thì sư phụ xin ờ, ờ, chúc cho đại chúng nhiều sức khỏe ờ, tinh tấn và an vui trong tu tập được nhiều lợi ích trong tu tập